theo tôi tuần rồi chẳng lấy ngai chủ giờ dị ngã lắm lan lời gió dị thuốc chết lời đời tôi dân Giêsu gầm trùng riêng, đầm y lo ngác lại sò ô đầm tươi tióc lem nuôi sò cha nhiều tìm tay. ý thầm ai tiếng có chẳng lại đó vì ta ai tiếng câu kèm ngài khoa yang Giêsu tô kiềm cầu ở ai tiếng bố rùm gàng cầu Jehovah.